kề vai nhau cho ta nhau cho ta vươn xa qua bao tô trông gai vẫn chân vững đoạn đường dài ta miệt mài một đời cùng anh em sông pha ta chớp hết phong ba vào